rơi thật đêm trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn như trong mưa đêm mùa xanh lặng lẽ xa và trong một năm mùa xuân đang hé nở và trong nụ hoa mùa xuân đang hé nở và trong tình yêu đầu tiên đang gọi khi anh trông em mong giờ đến thêm nhà somehow